mọi người vào bờ anh em nhé thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu đè chạm vào lô khung 3 ngày thì kết quả của chúng ta thì cũng đã chiến thắng rồi anh em nhé cái thứ nhất là cái đường cầu đè chạm 2 của chúng ta này chạm 2 của chúng ta và bộ đề 24 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 2 này thôi lui từ ngày 15 đến ngày 21 thì ngày hôm qua là ngày 20 anh em nhé 20 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 2 này khá là tiếc là cái con 242 và 292 này thì nó không ra được ngày hôm qua thì kết quả của chúng ta thì về con 23 à, anh em nhé thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 2 này thôi ăn chạm 2 này thì hôm à, ngày 19 tháng 4 này của chúng ta thì cũng có một cái chạm là cái chạm 8 anh em ạ chạm 8 của chúng ta thì bộ đề 13 thì nó lại về con 85 cơ chứ nó không về trong cái dàn 13 này thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 8 anh em nhé đó ngày 19 đây đề về 85 thì hai hôm thì chúng ta đều ăn được cái chạm thôi anh em ạ thì đa phần là cái, những cái đường cầu mình chia sẻ cho anh em thì uh, đều khuyên anh em nào vào đủ chạm thì anh em nào mà ăn được hai cái chạm này thì để lại cho kênh một cái bình luận và một lượt like anh em nhé chạm 2 thì ra rồi thì anh em bỏ đi và cái chạm 8 này chạm 8 của chúng ta lui từ ngày 17 à, đến ngày 23 thì ngày hôm hôm 19 thì nó đã ra là cái chạm 8 này ra rồi phải không ạ về cái à, đường cầu lô khung của chúng ta và cái chạm một cái chạm nữa là cái chạm 9 này của chúng ta này trong buổi chiều ngày hôm nay thì mọi người cũng để ý cho mình anh em nhé lô khung của chúng ta thì uh, ngày thì chúng ta còn ngày hôm nay nữa anh em mà vào mà bạch thủ thì chúng ta tiếp tục vào con 12 à, anh em nhé ngày hôm qua thì nó ra con 21 này rồi phải không ạ 21 này hôm qua của chúng ta thì cũng đã ăn 21 này về ở dãy 5 này khung ngày thứ hai thì nó cũng đã ra anh em nhé còn đâu anh em nào mà muốn chơi bạch thủ thì chúng ta tiếp tục vào con 12 ngày cuối cùng thành cho mình thì hiện tại ở trên kênh của chúng ta thì đang có cái chạm 9 này là cái chạm cứng thì mình cũng nhắc nhở cho anh em là trong buổi chiều ngày hôm nay thì mọi người để ý cho mình là con 919 à, này anh em nhé khá là đẹp trong buổi chiều ngày hôm nay mọi người cũng có thể là tham khảo thêm về cái bộ đề 14 cho mình như ở đây thì à, cá nhân của mình thì rất kết 191 trong buổi chiều ngày hôm nay tí nữa ở cái à, kênh kia của mình phụ của mình thì mình sẽ chỉ cho anh em về cái đường cầu song thủ kết hợp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 thiện chí thì chúng ta kết bạn không thì thôi chúng ta tham khảo trên kênh trên kênh của chúng ta thì gần đây thì nó đều là ăn chạm nhưng nó cũng đỏ rồi không phải suy nghĩ gì cả anh em nào mà đánh đề thì chúng ta cũng biết phải không ạ rồi ok thì cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em nữa thì anh em cũng ờ, để ý luôn đây cho mình này đường cầu đài lôi tuần của ngày thứ năm 5 ngày 30 tháng 3 này ở giải tư kết hợp với giải 7 cho mình con 9 đây và con 4 hai con này ghép vào thì chúng ta có đề lối tuần của ngày thứ năm này chúng ta có bộ đề 44 này bộ đề 44 của chúng ta thì có 44 này 99 này 494 mọi người ghép theo cái đường mũi tên này nhìn nhé để lôi tuần thứ năm ngày 30 tháng 3 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề về 44 thì chúng ta đã ăn được con đề 44 này trong bộ đề 44 anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần chủ nhật về tiếp 44 này thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm ngày mùng 6 tháng 4 của chúng ta thì có bộ đề 12 này Bộ đề 12 của chúng ta lần lượt là 121 này, 171 này, 626 này và 676. Để chúng ta lôi tuần thứ năm ngày mùng 6 tháng 4 này. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai này. Sang ngày thứ ba của chúng ta đề về 26 thì chúng ta đã ăn được con 26 này trong bộ đề 12 anh em nhé. Tiếp tục cái đường cầu này khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ hai này thứ ba này thứ tư này thứ năm ngày 13 tháng 4 của chúng ta có bộ đề là bộ đề 34 này bộ đề 34 ghép lần lượt của chúng ta thì có 343 này 393 này 848 này 898 để chúng ta lui tuần thứ năm ngày 13 tháng 4 này. Ngày đầu tiên đề về 34 thì chúng ta cũng ăn được con đề 34 này trong bộ đề 34. Tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ năm hàng tuần. Thứ bảy này. Chủ nhật này. Đề về 48 này, ăn tiếp con 48 này. Thì cái đường cầu này mình chia sẻ cho anh em là nó là cái bộ đề anh em nhé. Thì đa phần là nó ăn rất chi là sớm nên là mọi người cũng có thể là tham khảo về cái đường cầu này cho mình thì cái tuần này của chúng ta thứ năm ngày 20 tháng 4 này thì chúng ta tiếp tục là có cái bộ đề 34 anh em nhé bộ đề 34 của chúng ta để chúng ta nuôi. mọi người cũng có thể là tham khảo cho mình nuôi uh, ờ, từ giờ cuối tuần đó bộ đề ba bố tiếp để nuôi đến thứ năm tuần sau hoặc anh em nuôi đến cuối tuần cho mình bởi vì là mình nghĩ là đường cầu này nó đã chạy thì là cá nhân của mình là kết là con 484 à, này và 434 anh em nhé mình chỉ kết bốn số này thôi mọi người cũng có thể là test cho mình lấy bóng của con 8 này thì chúng ta có 434 và 484 để chúng ta nuôi đây là cái đường cầu đài nuôi về một cái đường cầu lô khung 3 ngày thì anh em để ý luôn đây cho mình này thứ năm ngày 30 tháng 3 này ở giải 3 anh em lấy hai con cuối cùng bộ số thứ hai và bộ số thứ năm ở giải ba này chúng ta có lô cung bằng ngày để chơi thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật cặp 5665 để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được cả cặp 5665 anh em nhé 561 nháy và 65 hai nháy 65 ở giải 5 này giải 4 này và con 56 giải 3 chúng ta ăn được cả cặp 3 nháy liền tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ năm hàng tuần thứ năm ngày mùng 6 tháng 4 này. Chúng ta có cặp 10 và 01 để chơi thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật này. Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 10 anh em nhé. 10 của chúng ta về ở giải 3 này. Tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ năm hàng tuần. thứ năm ngày 13 tháng 4 thì chúng ta có cặp 08 và 80 để chúng ta lui thứ sáu thứ bảy chủ nhật này ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 80 anh em nhé 80 của chúng ta về giải tư này tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 20 tháng 4 thì cái tuần này của chúng ta có cặp 2772 anh em nhé 27 và 72 để chúng ta nuôi thứ sáu thứ bảy chủ nhật trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé cá nhân của mình thì rất kết con à,